rồi từng người lên nha à, phòng số 1 à, chị à, Thanh Trang à, em Thanh Trang luôn đó không là em đúng không rồi nhận đi em rồi nhận rồi mình đi thẳng vô hẻm luôn nha rồi chị Cẩm Quyền rồi mình nhận xong mình vô thẳng ờ, vô hẻm luôn rồi à, cô Bảy phòng số 4 rồi nhận đi cô rồi rồi của mình hết ờ ba bịch đó luôn rau củ quả với lại mì trứng gạo dạ rồi chị kim khuyên rồi nhận giùm em luôn nha phòng số 5 dạ rồi chị tiết rồi nhận giùm em luôn nha với lại à, anh à, phi hổ nè rồi xong nha <laughs> nặng nặng quá hả sách tiếp à rồi rồi chúc sức khỏe mọi người luôn rồi tiếp tục lên đường giờ mình không có livestream nữa giờ mình sẽ đi như vậy rồi ok không có gì em chúc sức khỏe anh nha này là hẻm 134 Trần Phú nha hôm nay mình à, không lay livestream nha mình à, sẽ quay và chụp hình thôi để à, hỗ trợ cho bà con tránh trường hợp các bạn lên lay livestream xin tới xin lui hoài rồi từ từ nha Bảo Thi đang mang thai gì nè là ai là em nữa hả rồi nhận đi em rồi cô ánh qua rồi cô đức cẩm qua qua đi anh qua đi đây, đây, đây à cẩm đức đức cẩm chú chứ phi ngọc văn tư à chú văn tư sanh chín tuổi rồi cô quỳnh mai rồi cuối cùng là em kim long kim long là ai rồi còn em em không có xin cho em hả dạ không. không phải không dạ. rồi ok rồi vậy đủ nha chúc sức khỏe mọi người nha bữa nay nữa là anh đã nghỉ rồi nha rồi rồi chúc mọi người nha sức khỏe